Có bao giờ bạn giải giúp ích mà gặp trường hợp như thế này chưa? Các bạn nhìn có rất màu vàng này Vị lại bị thiếu mất một cái cạnh như này Nó, đây trường hợp của riêng 4 x 4 Các bạn nào chơi 4 x 4 thì chắc hẳn sẽ đã từng gặp trường hợp như này Ngày hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách khắc phục trường hợp như này nhá Thì đây chỉ là một trường hợp đặc biệt 4 x 4 thôi Nó sẽ có công thức để giải nhá Đây công thức mình đã có rồi Công thức mà mình mua quyển này về mình à, mình học công thức này Thế các bạn có thể stop video lại và làm theo cái bước hướng dẫn này nhá đó thì ở đây mình sẽ làm theo công thức này đây các bạn để tôi cái này các bạn đó và khi làm xong công thức thì đã được cái crop màu vàng đã hoàn thành rồi này và bước tiếp theo thì chúng ta chỉ việc à, giải con rubik thôi Đó, như vậy là đã hoàn thành khối Rubik này Nhưng không chỉ có một trường hợp như vậy thôi mà 4x4 nó còn có một trường hợp nữa Khi chúng ta giải xong có lớp màu vàng nó sẽ có một trường hợp đặc biệt nữa để hoàn thành con Rubik Nó sẽ như thế này Ok bạn, và trường hợp nó sẽ như thế này Lắp xong hết rồi, các bạn chỉ thấy hai viên này với hai viên này nó bị đổi cho nhau rồi. Thì 3 x 3 chúng ta không có không ờ, bao giờ có trường hợp như thế này cả Rất là đặc biệt luôn Thì khi gặp trường này các bạn sẽ làm theo cách sau nhá làm theo công thức này công thức rất là dễ nhớ thôi nó như vậy là đã xong rồi này rất là dễ nhớ luôn và cũng sẽ có một trường hợp như này nữa ok các bạn và đây có thể các bạn sẽ gặp trường hợp như thế này nữa lần này trường hợp hai cái cạnh kè nó đổi đổi ngược cho nhau đó thì khi gặp trường này chúng ta cũng làm giống như trường hợp vừa nãy là trường hợp đối nhau như này thì nó sẽ như sau vẫn làm công thức đấy thôi đó khi làm xong công thức đấy này các bạn thấy nó về trường hợp của 3 nhân 3 rồi thì chúng ta chỉ cần hoán bài cạnh này lại là xong công thức hoán thì rất là dễ đó là PL 3 x 3 nó như vậy đã hoàn thành xong cục Rubik rồi nó thì 4 x 4 nó sẽ có 3 trường hợp như thế tính ra chỉ có hai trường hợp thôi thì đó là những gì mà mình muốn chia sẻ trong video này nếu bạn thấy video hay có thể cho mình một like một đăng ký để mình có thêm những động lực làm thêm những video hay hơn bối hơn còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo